có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ phố khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương từ đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em ngồi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn đêm nghe tiếng mưa rơi đêm mấy chiều hát rồi mà chưa vơi nỗi nhớ ở hai đôi không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ phố khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn rồi mà chưa vơi nỗi nhớ ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm mênh chiều hát rồi mà trước với nỗi nhớ